Di Linh bắt nguồn từ Chi Theo nhiều người, đây là tên gọi của vị chủ làng người Sue, cộng đồng đông dân nhất của người Cờ Ho. Dân làng tại địa phương lại cho rằng Chi gọi trại từ Nire là tên gọi một loại cây dẻo dai dễ uốn, trẻ mỏng ra để đan phần đế gùi, công cụ thường ngày của người dân. biết đến qua chuyến thám hiểm đầu tiên của bác sĩ Dẹp Xin vào tháng 7 năm 1891 tại Tây Nguyên, đi từ Phan Rí lên Di Linh. Để hỗ trợ chương trình phát triển Đà Lạt, toàn quyền Paul Domer cho thành lập tỉnh Đồng Nai Thượng vào ngày 1 tháng 11 năm 1899 với tỉnh lỵ đặt tại Di Linh. Nay tòa nhà hành tránh 121 tuổi vẫn còn. Như vậy, Di Linh đã trở thành một trung tâm hành tránh quan trọng trước cả Đà Lạt. mặt địa lý, trong hệ thống cao nguyên bậc thang tại Tây Nguyên, cao nguyên Di Linh cao 1.000m trên mực nước biển, chỉ đứng sau Lâm Viên là 1.500m. Cao nguyên này trải rộng từ Bảo Lộc qua Di Linh đến Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, và bề mặt địa lý, Đắk Nông cũng nằm trên bề mặt này nhưng bị chia cắt bởi sông Đồng Nai bề mặt cao nguyên trải rộng, lượn sóng nhẹ nhàng trên nền magma phun trào như rhyolite, andesit, bazan. Nhô cao hẳn là khối núi Brayang cao 1.879m, khối đá hoa cương khổng lồ tuổi Creta và chỗ thấp vốn là thung lũng sông suối bị ba gian chặn dòng tạo thành các đầm lầy chứa sét bentonit, diatomit và than nâu thổ nhưỡng và khí hậu của Di Linh phù hợp cho việc trồng trà và cà phê, nhất là cà phê Robusta mọi thứ đang dần chuyển mình, dòng suối Dariam ngày nào đã biến thành hồ thủy lợi Gala, rộng trên 300 hecta tuyệt đẹp. Bản làng truyền thống với những nếp nhà sàn sạm màu khói bếp đã lùi vào quá khứ, nhưng âm vang cổng chiêng, tiếng nói của thần linh vẫn luôn được giữ gìn và bảo tồn các chàng trai và cô gái cờ ho vẫn luôn tự hào với mảnh đất di linh, xinh đẹp và hiếu khách. Exotic Việt Nam hân hạnh là người bạn đồng hành cùng bạn khám phá di linh.